tiếp theo đó là một nỗi kinh hoàng của cá vàng nữa đó là bệnh nấm trắng à, bệnh nấm trắng đối với cá vàng thì nó rất là tội luôn á bởi vì nó khiến cho cá kiểu giống như là nổi hết khắp người luôn và nó sẽ à, dính vào trong cơ thể của cá khiến cho cá rất là ngứa và với cái loại ký sinh trùng này nó sẽ có tên khoa học là như sau và biểu hiện của nó thì rất là dễ thấy đó là nó sẽ có nhiều cái đốm trắng và đường kính khoảng chừng 5mm và mình có thể nhìn thấy được ở bên ngoài của cơ mặt bề mặt cơ thể của cá nó sẽ dính vào mang và vây đuôi cũng có vài những cái triệu chứng khác khiến cho mình nhầm lẫn giữa bệnh nấm trắng với à, những cái loại triệu chứng bệnh khác ví dụ như là à, do là à, cá cá trống đang trong cái thời kỳ à, sung mãn hoặc là do mụn của cá thì mình cũng có một cái video mà mình rất là tâm đắc luôn đó là um, phân biệt bệnh nấm trắng với những cái triệu chứng khác dễ nhầm lẫn với bệnh nấm trắng thì mình để ở bên phía tay phải trên thì các bạn có thể xem nha tuy nhiên đối với bệnh nấm trắng thì mình có thể trị bằng xanh methylene nè hoặc là cái chất mazoten hoặc là một cái chất nữa đó là uh, nó có tên là à, malachite green có nghĩa là chất xanh malachite thì cái đó với cái loại mà xanh malachite này á hình như là nó đang bị cấm sử dụng nên là mình có thể trị bằng xanh methylene hoặc là mazoten mình cũng có một cái video clip uh, chia sẻ về cách chữa bệnh nấm trắng mình sẽ để phía trên các bạn có thể tham khảo nha